nếu tôi bệnh tim tôi phải đến bệnh viện tim nếu tôi bị mắt tôi phải đến bệnh viện mắt nếu tôi bị gan bị thận bị gì tôi phải đến một bác sĩ chuyên cái điều đó còn bác sĩ Giêsu chữa tổng hợp được từ đầu đến chân có cái gì chữa tốt hết thế thì Chúa không tốt là vậy anh em Chúa ơi tôi nghĩ đến với Chúa không phải chỉ là ngài là đấng chữa lành nhưng mà ngài là đấng cung ứng một đời sống thịnh vượng và sức khỏe nghĩa là chúng ta khỏe đến nỗi không cần bệnh luôn khỏe đến mức độ mà không gặp bệnh bao cho nên tôi khích là chị mỗi ngày hãy kết nối với đức chúa trời kết nối với ngài và sống phụ thuộc hoàn toàn vào chúa giêsu mọi lĩnh vực sức khỏe gia đình tài chính con cái vợ chồng nghề nghiệp hãy phụ thuộc vào ngài thì tôi nói là đời sống chúng ta sẽ kết quả đắc thành không ai tốt như Chúa Giêsu không đóng nào tốt như ngài cho nên ngài xứng đáng để chúng ta lại khen amen ngài xứng đáng để chúng ta thờ phượng amen ngài xứng đáng để từ sáng đến chiều trong tâm lòng chúng ta tôn kính ngài tôi ước ao là một ngày có hơn 24 giờ để thờ phụ 24 giờ quá ít đúng không? Chúa phải cho nhiều hơn 24 giờ để chúng ta được thờ phượng tại vì không đủ lời thực sự là riêng cá nhân tôi tôi không đủ lời không đủ lời để nói lên những điều tốt của Chúa Giêsu dạ. Chúa tốt không anh em? bây giờ tôi hỏi anh em một câu nha trước khi chia sẻ với Chúa nếu Chúa tốt như vậy Chúa đã cho chúng ta sự cứu rỗi Chúa đã cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta sống một đời sống an ninh bình an vui mừng thế thì hiện giờ anh em đã mong đợi điều gì tôi nhắc lại câu hỏi thế thì hiện giờ anh em đang mong đợi điều gì từ Chúa nào đợi điều gì em nè em mong đợi điều gì từ chúa mong đợi điều gì từ chúa khóc phải thua thả em mong đợi cái gì dạ. từ chúa là chúa luôn mang sức mạnh để vươn đường chi tiết à ok cảm ơn em em mong có sức mạnh tức là có sự để bước đi tiếp với Chúa cảm ơn thế còn ai có câu hỏi à, ai có câu trả lời nào khác ví dụ như uh, chú nhà dạ, chú mong đợi gì từ Chúa bây giờ dạ. cảm ơn Chúa cái điều mong đợi sự là rất phù hợp với tâm tình của sứ đồ Phaolô. Chúng mong muốn nhận biết Chúa nhiều hơn. Dạ. Còn người anh em này thì để có sức mạnh bước đi với Chúa. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó tốt cả. Tôi rất là quan nghênh về những cái câu trả lời chân thành. Nhưng theo tôi đó và cá nhân tôi, tôi sẽ chia sẻ cho anh em tôi mong đợi điều gì và không biết rằng anh em có hưởng ứng bước và mong đợi rằng Chúa quay trở lại thiệt sự như thế tôi mong đợi Chúa quay trở lại để được ở trong nhà đời đời của chúng ta và trong Khải Huyền nói nơi đó nước mắt không còn tiếng khóc không còn đau khổ không còn đời đời ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta anh chị có thích cái viễn cảnh đó không? Amen và mừng lại cho nên anh chị em hãy nói với nhau rằng chúng ta nên mong đợi Chúa quay trở lại hãy nói với người bên cạnh chúng ta phải mong đợi Chúa quay trở lại yeah. Dạ. biết Chúa là tốt Chúa thêm sức mạnh là tốt nhưng tất cả những điều đó tôi nghĩ rằng à, là điều mà chúng ta cần ví dụ như nhận biết Chúa như Chúa này đó đó là nhận biết đời đời thật ra lên cả thiên đàng chúng ta cũng cần nhận biết Chúa Chúa chúng ta là vô tận chúng ta sẽ nhận biết Chúa cả cõi đời đời còn thêm sức mạnh như người em này nói thì thật sự ở dưới đất không phải sức mạnh vì dưới đất mới có quỷ trên thiên đàng không <laughs> thiên đàng không có quỷ cho nên trên đó chỉ ca đời Chúa thôi cho nên bây giờ nếu chúng ta Chúa trở lại để đón chúng ta thì tất cả mọi điều chẳng hạn đúng chưa chúng ta sẽ vui lòng bởi vậy cho nên đề tài mà tôi nói với anh chị em hôm nay là gì Chúa trở lại Chúa trở lại à, tôi sẽ à, cậy ơn Chúa chia sẻ cho anh chị em hôm nay đề tài Chúa trở lại yeah, dạ, Chúa trở lại cái câu trả lời của chúng ta đó nó bày tỏ cho chúng ta biết là đức tin chúng ta đang tập trung vào điều gì đức tin chúng ta đang tập trung vào chuyện chờ đợi mong chờ trực sẵn chuẩn bị sẵn sàng thức canh tỉnh thức để chờ Chúa quay trở lại đón chúng ta hay là đức tin chúng ta đang hướng vào việc tài chánh sức khỏe gia đình tất cả những điều gì xung quanh à, còn đức tin chúng ta đang tập trung vào điều gì thì câu trả lời chúng ta nó thể hiện ra điều đó cho nên nếu ngày hôm nay anh em nói rằng à, mình tập trung vào điều Chúa trở lại nhận biết Chúa đó là điều cực kỳ tốt cũng như kinh thánh chép hãy tập trung vào Chúa Giêsu ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin và cuối cùng của đức tin chúng ta là gì thưa anh chị đó là khi Chúa Giêsu quay trở lại và chúng ta chạm ngài thấy ngài rờ dạ. ngài ở với ngài và trở nên giống như ngài giống như sứ đồ gian đó chúng ta trở nên giống như ngài chúng ta bây giờ không biết thể nào nhưng mà khi ngài quay trở lại thì chúng ta sẽ được giống như ngài giống như ngài đó là hy vọng của chúng ta cho nên thưa anh chị em chúng ta hãy chiếu cái cái đó thưa anh chị em chúng ta hôm nay sẽ nói về đề tài Chúa trở lại à, đề tài Chúa trở lại và khi tôi suy ngẫm về cái chuyện Chúa trở lại đó thì tôi thấy có một điều mà chúng ta cần phải làm rõ trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay đó là liệu có khác không cái khái niệm Chúa trở lại và Chúa Giêsu tái lòng liệu có khác không hay nó là một người ta nói rằng Chúa Giêsu sắp tái lâm rồi anh em mình nói với nhau là ui chúa sắp quay trở lại hai cái đó là một hay là khác nhau phải cho nên chúng ta cần phải làm rõ trước khi làm rõ thì tôi đọc cho anh chị em thấy ở trong sách Jude chương 15 có nói như thế này này chúa ngự đến với muôn vàng thành đặng phán xét mọi người đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm cùng mọi lời sĩ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng ngài Jude chương 15 khi tôi đọc câu này tôi thắc mắc thế muôn vàng thánh này muôn vàng thánh đồ này ở đâu mà lại chúa ngự đấy tại sao chúa lại ngự đến cùng với họ với muôn vàng thánh đồ ngự đấy các thánh đồ này ở đâu đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm à. hoặc là trong khải huyền chương 19 câu 6 có chép đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người khác nào tiếng nước lớn hoặc tiếng sóng dữ mà rằng Hallelujah vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị và trong câu 11 là đang mô tả về cái chuyện Chúa xét xử thế giới này. Chúa ngự đến với muôn vàng thánh đồ. Chúa ngự đến với những đạo binh cực kỳ đông và mặc áo trắng. Từ đó chúng ta mới suy nghĩ rằng suy nghĩ rằng trước khi Chúa Giêsu tái lập có một sự trở lại của Chúa Giêsu và tôi gọi đó là sự trở lại để cất hội thánh về với Ngài cho nên khi chúng ta suy nghĩ về chuyện Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian này thì đó là hai sự kiện mà hai sự kiện đó khác nhau hoàn toàn khác nhau về thời điểm khác nhau về bản chất sự trở lại lần đầu tiên của Chúa đó là sự trở lại để cấp hội thánh trở về với Ngài và để làm tiền cưới chiên con nhưng sự Chúa Giêsu tái lâm nó không còn là những tiếng reo hò vui mừng nữa nhưng đó là ngày kinh khủng ngày đón xét ngày hủy diệt ngày để tận diệt cái thế giới bất kính và hung hăng để thiết lập trời mới đất mới thiết lập một ngàn năm hòa bình ở trên đất này thiết lập lại chưa phải trời mới đất mới thiết lập lại một ngàn năm hòa bình trên đất này để Chúa Giêsu cai trị cùng với các thánh đồng của Ngài cho nên thưa anh chị em chúng ta hãy bắt đầu Chủ đề hôm nay với đoạn kinh thánh Thessalonica nhất chương 4 câu 16 và câu 17 Tôi sẽ khởi sự đọc lời của Chúa Và chúng ta hãy theo dõi yeah. Dạ. Thessalonica thứ nhất chương 14 chương 4 câu 16 17 chép như sau Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa từ trời giáng xuống bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết kế đến là chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn Amen đây tôi gọi là sự trở lại để cất hỏi thánh lệ nếu anh chị em đã từng xem bộ phim à, à, bộ phim gì tôi quên mất tên cái bộ phim uh, trở lại tức là Chúa quay trở lại sự bỏ lại bị bỏ lại anh chị em sẽ thấy à, phim đó mô tả cái hiện tượng này cái hiện tượng mà một chiếc xe đang đi ngoài đường như thế này tự động nó đâm vào cột cột nhà bởi vì ông tài xế biết mất chiếc máy bay đang bay trên không trung tự nhiên nó lao đầu xuống đất đâm cái râm bốc cháy đùng đùng tại vì ông phi công biết mất và đó là một cái ngày mà cả thế giới này không biết điều gì đang xảy ra Tới cái ngày mà ông mục sư đang đứng giảng một giảng này Nháy mắt tất cả các tín đồ biến mất mọi người động đứng Hơi cả là Cả một cái hệ phái Hàng mấy ngàn tín đồ Mấy ngàn những người tin Chúa biết sạch Chỉ còn hội trưởng với ông phó hội trưởng à Cái <laughs> ngày đó cũng Hoặc là cả một gia đình đang nằm ngủ nghỉ với nhau Thức dậy vợ con đi đâu mất tiêu hết Còn ông chồng nằm quen quen cho nên tôi nghĩ cái ngày đó là khá thú vị thú vị cho chúng ta nhưng cực kỳ sợ hãi cho thế giới này phải không chị thú vị cho chúng ta nhưng sợ hãi cho thế giới này thế giới này không biết điều gì xảy ra à, cho nên hôm nay chúng ta nói về điều này à, để chúng ta biết phân biệt biết phân biệt ngày Chúa quay trở lại thì Chúa chép ở trong Thessalonica nhất chương năm câu 2 là vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy tức là Chúa đến bất thành lệnh Chúa đến rước chúng ta bất thành lệnh ờ, có thể đêm nay có thể một tiếng đồng hồ sau có thể ngày mai có thể ngày kia có thể cuối tuần có thể tuần sau nó chúng ta không biết được và điều đó bất thành lệnh như kẻ trộm trong ban đêm cả hai trong chúng ta mà biết rằng là thằng ăn trộm nó sẽ chui vào nhà mình lúc 1 giờ 15 phút ạ hay là nó chui vào cái lúc mà chúng ta ngủ say nhất không biết đúng không nói chung chúa dùng câu đó để nói về sự bất ngờ không ai biết không ai để ý và chuyện chúng ta được cất lên hay ở lại là một chuyện vô cùng hệ trọng thưa anh chị chúng ta có thể tin chúa chúng ta có thể đi theo chúa chúng ta có thể đạt được rất nhiều thứ dưới đất này chúa có thể ban cho chúng ta sức khỏe phước hạnh sự chữa lành sự giải phóng một gia đình êm ấm một nghề nghiệp xe hơi nhà lầu chúng ta hãy ngợi khen chúa về điều đó nhưng điều quan trọng nhất là khi chúa trở lại chúng ta phải được cất lên hay không mà nói thiệt với anh chị lúc cất lên thì đừng mang thêm nào bạc nó nặng lắm các bạn nhà lầu sẽ hơi mỏi nó nặng nó không bay được lúc cất lên là chỉ có cái mình không thôi nó mới nhẹ nó mới đi lên được cho nên tâm trí chúng ta đừng bám vào những điều ở đời này tâm trí chúng ta phải sống sẵn sàng chờ đợi rằng hãy Chúa trở lại là lập tức chúng ta đốt cất lại và thú thiệt với anh chị em tôi tin Chúa là tôi chờ cái ngày đó rất mong đợi cái giây phút và tôi nói Chúa ơi con không muốn bị bỏ lại con muốn được gặp lại làm gì làm ở dưới đất này Chúa muốn dùng con kiểu gì thì dùng làm gì làm chứ mà chú trở lại hãy cho con bán càng đi theo ở lại thì rất là nguy hiểm không ạ không được ở lại phải. cho nên bây giờ anh chị em ơi trong cái động văn mà chúng ta vừa đọc đó, đó động văn là Telasonica 4 chương chương 4 nhất chương 4 câu 16 17 chúng ta hãy chú ý cái từ cất lên à, chú ý cái từ đó nha cái từ cất lên này là ở trên cái tiếng mà Hy Lạp dịch sang tiếng Latin nó có nghĩa là hamaso và cái từ này nó có nghĩa là lấy đi đem đi một cách bất thành lình bởi một sức mạnh à, từ đó từ cất lên nó có nghĩa gì này lấy đi đem đi bất thành lình bởi một sức mạnh và trong lịch sử kinh thánh anh chị em sẽ thấy có hai con người đã trải nghiệm cái hiện tượng này anh chị em biết hai người nào không người thứ nhất yes đúng rồi người thứ nhất là thầy nó người thứ hai là Henoch thì cũng được cấp lên đúng là như thế nhưng mà kinh thánh không có nói rõ lắm là ông được cấp lên như thế nào à, kinh thánh chỉ biết rằng là Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời và mất đi vì Đức Chúa Trời tiếc trước rồi còn ở trong Hebrew chương 11 câu 5 thì đã nói rõ hơn một chút là bởi đức tin mà Henoch được cắt lên mà không hề thấy sự chết à, người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên bởi chân trước khi được tiếp lên người được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời phải không ạ đâu có phải là muốn cất lên là được cất lên đó không để cất lên có hai điều kiện thứ nhất mọi đức tin anh chị em ngồi đây anh chị em khác với người ngoài thế gian anh chị em biết khác thế nào vì anh chị em có đức tin còn họ không có đức tin nhìn bề ngoài thì không khác gì cả vẫn là con người đó vẫn ăn mặc như vậy vẫn uống nước đó vẫn ăn cơm vẫn ăn cá ăn thịt vân vân vẫn đi làm vẫn ở nhà tường gạch như nhau chứ không phải là ở nhà giá vàng nhưng cái khác nhau ở chỗ là anh chị em mình cứ đức tin mà người khác không có và đức tin là điều kiện đức tin là cái điều mà đức chúa trời muốn nhìn thấy để đánh dấu một con người và làm cho người đó được cấp lên và điều thứ hai là người đã được làm chứng rằng mình ở vừa lòng đức chúa trời vừa lòng cho nên Chúa Giêsu nói chúng ta nhiều người cũng giật mình đúng không vậy không phải ai nói lạy Chúa lạy Chúa là mới thiện nào nhưng phải là người làm theo ý cha ở trên trời cho nên lạy Chúa lạy Chúa thì rất nhiều nhiều người ai cũng lạy Chúa hết thậm chí người chưa tin họ cũng lạy Chúa họ hát cái bài gì đấy lạy Chúa gì đó lung tung ở trên nhạc vàng nó cũng hát lạy Chúa và người thế gian khi người ta khổ nạn người ta cũng lạy Chúa người ta cũng trời ơi đất hỡi nhưng mà cái đó nó không đủ để bắt lên bởi vì họ thiếu điều gì ạ à? sống vừa lòng với Chúa Trời tôi hy vọng là tất cả anh em mình sẽ là những người sống vừa lòng với Chúa Trời sống vừa lòng điều đó rất quan trọng còn Eli thì tuyệt vời không Eli là một tiên tri tầm tuần với Chúa một tiên tri sống hết lòng cho vương quốc của Chúa sống hết lòng vì dân tộc của Chúa sống hết lòng vì những nhiệm vụ của Chúa một mình ông chiến đấu với những tà thần một mình ông chống lại cái ác bỏ mạng sống mình hy sinh tất cả những cái điều riêng tư của mình để thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời bạn em thấy trong các vua 2 chương 2 câu 11 cái chết hai người vừa đi hai người này là Elise và Eli hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì kia có một cái xe lửa và một ngựa lửa phân rẽ hai người Eli lên trời trong một cơn gió lốc ước gì giờ mình thấy hiện tượng này thầy dạ. thấy thầy tự thấy người đang đi đi xây lửa <laughs> cái đưa lên rồi đúng như phim khoa học viễn tưởng đó anh nhưng mà có thể là có thể nó kinh thánh Elise đang bám theo Eli để đi thì một chiếc xe lửa xe ngựa lửa chạy hai người lên đó và Eli được cơn gió lốc bốc lên trời và Eli không thấy sự chết không thấy sự chết và những hiện tượng như thế này sẽ được lặp lại một lần ngày nào đó trong đời sống của mọi chúng ta tôi không biết đó là ngày nào và tôi nghĩ rằng anh chị em cũng không biết đó là ngày nào nhưng mà chắc chắn một điều rằng rồi đây chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến hiện tượng này à, bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút xíu à, phân tích một chút xíu là cái sự Chúa trở lại nó được hứa như thế nào và nó khác với cái sự tái lâm ở đâu anh chị em có nhớ trong sách giao chương 14 câu 2 câu 3 Chú chép như thế này Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ Kìa ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó Giao chương 14 câu 2 câu 3 Anh chị em thấy không ạ? Chúa về trời không phải về trời để chơi đâu Chúa về trời mà có cả một công trình trên thiên đàng đang làm cho mọi chúng ta Ngài xây dựng cho chúng ta một chỗ ở Ngài chuẩn bị cõi đời đời cho chúng ta Và Ngài nói rằng khi Ngài làm xong rồi đó Thì Ngài quay trở lại Không phải quay trở lại để đón cả thế gian Ngài quay trở lại để đón con cái Ngài về Để ở với Ngài đời đời Cho nên chị em ơi Đó là niềm hy vọng của mình Đó là điều mà đức tin của chúng ta hôm nay phải nhắm định tôi nói thiệt với chị em cuộc sống trần gian như một quán trò à, hôm nay tôi cũng năm nay tôi cũng 50 tuổi rồi và tôi nghĩ rằng mình đã bước sang nửa bên kia của cuộc đời rồi nó cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu tôi nghĩ rằng 30 năm trước mình như một người thanh niên trai trẻ và lúc đó tôi nghĩ rằng cuộc, cuộc sống mình là đời đời chẳng bao giờ mình già chẳng bao giờ mình yếu sức chẳng bao giờ tóc mình bạc cũng chẳng bao giờ mà mình cảm thấy là mình cứ nghĩ là đời đó nhưng bây giờ khi bước sang tuổi 50 à, bước sang cái tuổi đó rồi anh em sẽ thấy đời sống con người ngắn ngủi vô cùng rất ngắn ngủi nháy mắt là xong mà sứ đồ gia cơ nói là đời sống con người là gì chẳng qua như hơi nước nó xuất hiện ngay và là tan mất cho nên thưa chị em đừng để quá nhiều những việc đời này đừng đầu tư quá nhiều vào cái quán trọ này hãy tận hưởng nó bởi ân điển của Chúa giống như anh chị em vô khách sạn năm sao ở hãy tận hưởng tất cả những dịch vụ năm sao chứ đừng có mua tủ lạnh rồi sắm vào đó đừng có sắm tivi treo vào đó đừng có kêu thợ sơn thợ sơn lại tường giùm đó ngày mai anh em sẽ đi amen trầm gian là quan trọng hãy nói với chúa rằng chúa ơi cho con tất cả mọi điều để con tận hưởng ân điển khi còn sống trên đất này nhưng con đang chờ đợi ngày con trở về nhà của con căn phòng mà chúa giêsu sống cho con đây mới là nơi con đầu tư con chỉ sắm tủ lạnh mà đừng sắm tivi trong đó có tivi không con <laughs> sắm tất cả để con chỉ sống nơi đó đấy là lời Chúa phải không chị và trong Cô Rinh Tô nhất chương 15 câu 51 đến câu 52 thì chép rất rõ Này là sự màu nhiệm tôi tỏ cho anh em Chúng ta không ngủ hết Nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa Trong giây phút trong nháy mắt Lúc tiếng kèn chót Vì kèn sẽ thổi kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều bị thôi anh chị tham mình không chết luôn mình chỉ ngủ thôi kinh thánh gọi anh em mình bây giờ là đang ngủ nếu mình lìa đời người thế gian thì chết họ phải chết và họ nằm đó tầm một ngàn năm nữa một ngàn năm bình an đó phải nằm đó rồi khi họ thức dậy là họ không phải thức dậy để vui hưởng như chúng ta không phải thức dậy để gặp Chúa mà thức dậy để bước đến tòa án thôi ngủ luôn cho rồi thức dậy làm gì đâu không bước đến tòa án cái ai mà muốn ngủ đêm mai ra tòa án xử không ai muốn phải không nhưng người không có đức tin họ đâu chờ cái điều đó còn chúng ta là chờ thức dậy để nhìn thấy đức chúa trời anh em thấy tuyệt vời không tôi nghĩ rất tuyệt vời và chúng ta sẽ biết đó, đó. Dạ. cho nên theo cái diễn tiến của sự việc Chúa trở lại anh em hãy ghi nhớ hôm nay mình ghi nhớ để làm gì mình ghi nhớ để khi những điều đã xảy ra là mình biết trở lại với câu kinh thánh tên Salonica nhất chương 4 tôi sẽ thấy rằng là sự việc Chúa cất hội thánh lên được diễn ra theo tiến trình như sau thứ nhất chính mình Chúa từ trời giáng xuống à, giáng xuống từ trời nhưng đặc biệt là ngài không xuống mặt đất ngài không có đứng mặt đất ngài ở trên không trung ngày giáng xuống nhưng mà ở trên không trung Rồi sao lại Và nó kèm theo ba âm thanh lớn Ba âm thanh lớn Thứ nhất, tiếng kêu lớn Ngài gọi những người thuộc về Ngài à, Tiếng kêu Chúa Giêsu kêu một tiếng kêu Và Kinh Thánh không nói rõ là tiếng kêu này là người bình thường có nghe bằng lỗ tai này được không? Hay là tiếng kêu thuộc linh? Hay tiếng kêu như thế nào? Nhưng mà trong dân chương 5 câu 25 thì chép như thế này Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi giờ đến và đã đến rồi khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng con Đức Chúa Trời và những kẻ nghe sẽ được sống những kẻ nghe sẽ được sống Chúa Giêsu đến và ngài gọi khi ngài gọi cái tiếng đó lên thì những người thuộc về ngài sẽ nghe à, sẽ nghe tôi để ý tôi thấy đó. cái điều này nó màu nhiệm lắm nha anh chị rất màu nhiệm anh chị thả một vài con bò một vài con dê một vài con thở khi anh chị em thảo bay nó đang đi ăn như thế này mà anh chị em tập nó khi anh chị em kêu đúng tiếng kêu đúng tiếng đàn dê nó trở về nhưng đàn bò tiếp tục làm đỏ em <laughs> để chị thấy để thấy tức là mình kêu đúng cái tiếng thì con cừu con dê nó sẽ nghe được cái tiếng đó nó trở lại nhưng con khác không nghe đức chúa trời nhìn xuống thế giới này Ngài thấy chỉ có hai loại người thôi Một loại người được tái sinh Và một loại người chưa được tái sinh. Ngài có phân biệt hệ phái giáo phái Ngài không phân biệt ngũ tuần hay là truyền thống hay là bát tiết hay là cái gì hết Không phân biệt Ngài nhìn xuống và Ngài thấy ô đây là con cái của ta Và đây là người chưa được tái sinh Và anh chị em ạ Hãy chú ý đến khi Chúa Giêsu từ không trung xuống và ngày kêu một tiếng lớn thì những người nào được tái sanh sẽ nghe được tiếng đó còn những người khác cứ trơ trơ cái gì đó là lý do tại sao có một sự đứng giảng này cả ông thánh biến mất ông mình đứng rình rời Ông có nghe đâu không <laughs> ông đang làm gì rồi chứ ông đang hành nghề tôn giáo không, <laughs> nghe tất cả ông giảng cho người khác có đức tin thật còn ông đang hành nghề cho nên ông nghe giống như anh em coi những phim mà bị bỏ lại vậy đấy đứng dạng dạng rất không hồn nhìn xuống còn ai á, rất là nguy hiểm đấy là vấn đề cho nên chỉ những người được tái sinh mới nghe được tiếng này chỉ những người được tái sinh mới nghe được tiếng này những người có thánh linh của đức chúa trời những con người mà sống thuận phục chúa có đức tin trong chúa tự họ có cái khả năng để nghe được tiếng này anh chị này chú ý đó là gọi là tôi gọi là tiếng kêu lớn của chúa giêsu à, ngày đến ngày kêu mà nghe sau đó thì sao ạ tiếng thứ hai gọi là tiếng của thiên sứ lớn à, tiếng thiên sứ lớn thiên sứ này có thể là thiên sứ trưởng VJ à, có thể thôi chứ kinh thánh không nói rõ và thứ ba là tiếng kèn của đức chúa trời à, đức chúa trời sai các thiên sứ thổi kèn khắp mọi đó và những người tái sanh đó sẽ nghe được và tiến trình tiếp theo là gì ạ à? những người tin nhận chúa giêsu mà đã qua đời rồi đó tức là được chôn ở trên dưới đất rồi đó những người đó tự động họ sống lại và họ có một thân thể mới hãy ngồi này anh nha anh em sẽ nhìn ra tất cả các nghĩa địa kia thấy người đứng đầy nhóc đó wow cái ngày đó là một ngày đặc biệt trên thế giới này một cái ngày diệu kỳ trên thế giới này một cái ngày mà những cái nghĩa địa đó đầy người và họ sẵn sàng để được cấp lại họ trỗi dậy từ dưới đất và có một thân thể mới một thân thể phát sáng một thân thể có thể đi qua tường một thân thể có thể là muốn đi chỗ nào thì chỉ cần suy nghĩ là đi giống như Chúa Giêsu vậy đó các môn đồ các môn đồ đóng kín cửa lại tự nhiên Chúa Giêsu xuất hiện trên giường mà họ bảo ma sợ phải không? nhưng mà cái thân thể mới đó là thân thể mà thời gian không gian không ảnh hưởng đến cây trụ bất trụ này không ảnh hưởng đến những người đó sẽ sống lại rồi nhìn tiếp tục tiến trình thứ ba là những người tiếp nhận Chúa Giêsu đang sống thì sẽ được biến hóa sẽ được biến hóa ví dụ như tôi đang sống này mà tôi được cất lên thì lập tức cái thân thể tôi sẽ biến hóa nháy mắt biến thành một thân thể khác biến thành một thân thể không còn hư nát nữa một thân thể không còn bệnh tật nữa một thân thể không còn đau đớn nữa một thân thể không có một cái khiếm khuyết nào nữa một thân thể đó sẵn sàng để được cất lên anh em thấy à sau khi người qua đời có thân thể mới nè à, sau khi cái người đang sống được biến hóa nè thì tất cả những người đó được cất lên không trốn và gặp Chúa ở với Chúa đời đời và khi tất cả mọi người được cất lên rồi Chúa Giêsu đem họ về thiên đàng và có một tiệc cưới chim con bắt đầu à, diễn ra sau khi tiệc cưới chiên con diễn ra xong ở trên thiên đàng thì anh em đọc trong văn chương 19 à, khải huyền chương 19 sẽ thấy Chúa bắt đầu tái lâm cùng với muôn vàng thánh để xét xử thế giới loạn lạc hư thắc bất kính thế này và chuẩn bị một ngàn năm hòa bình ý nghĩa của việc Chúa Giêsu trở lại để tất khỏi thánh lên là gì thưa anh chị ý nghĩa đó trong kinh thánh cho chúng ta biết đó còn gọi là sự cứu chuộc thân thể chúng ta à, linh của chúng ta hiện nay đã được cứu rồi tôi và ông bà trên đã được tái sanh rồi tôi và bạn xem đã được biết Chúa Giêsu biết Đức Chúa Trời biết thượng phượng ngay đó hồn của chúng ta đang trong quá trình biến đổi bởi lời Chúa bởi thánh linh của Chúa nhưng mà xin thưa ông bà anh cái thân thể của em thì vẫn y nguyên trước khi tin Chúa nó làm sao sau khi tin Chúa nó vẫn vậy Chúa thương xót Chúa chữa cho những bệnh tật Chúa thương xót Chúa chăm sóc cho nó khỏe hơn mỗi ngày nhưng mà thân thể anh em mỗi ngày vẫn phải chống trả lại với những điều hư nát của thế gian này các anh em không vậy dạ. một ngày nào đó bạn cảm thấy đau đớn, thời tiết mà thay đổi ra bạn thấy trống vắng rồi bụi bặm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu không khí, chất lượng không khí xuống rất cái là mũi ai cũng nghe thấy ngủ dậy là con như sụp xa sụp xịt cái thân thể này là thân thể cực kỳ dữ dội cho nên cái lễ đạo mà cứu chuộc thân thể là lẽ đạo được ghi trong kinh thánh và mỗi một anh em mình chờ ngày Chúa trở lại là thật sự chúng ta chờ ngày cứu chuộc thật là chúng ta. Roma chương 8 câu 23 chép như thế này. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ các trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng. Than thở điều gì ạ? À? Đang khi trong đợi sự làm con nuôi tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Anh em thấy không? Rõ ràng bây giờ nếu anh em mình mà có một thân thể đời đời như Chúa Giêsu không còn bệnh tật không còn gì nữa giả dụ đang dưới đất này thì việc gì phải than thở ăn không cần ăn uống cũng không cần uống cần thì ăn chơi tí cho vui đưa bánh đưa cá để ta ăn cho vui không cần nữa thì thôi chứ mình than thở làm gì cho nên chúng ta đang than thở và muôn vật đang than thở chúng ta mỗi ngày phải tranh đấu mỗi ngày phải xin Chúa thêm sức mạnh để chiến thắng nan đề bởi vì bởi vì thân thể chúng ta chỉ được cứu chỉ mọi cái lý do là thật cho nên trong truyền đạo có một câu rất hay cả một đời con người lăn lộn bởi vì cái miệng của người đạo nó ăn gì uống gì mặc gì một cái miệng cái miệng là nó tiêu tốn cực kỳ có cái ông kia ông còn thống kê cả một đời người 60 tuổi là cái miệng này không á nó tiêu thụ 65 to tàu hỏa thôi cả chúng không tính cực kỳ chính xác đấy ăn khủng khiếp mà cái miệng nó nhỏ này mà ăn 65 to, ôi da cho nên thật sự đời sống của chúng ta khi thân thể chúng ta chưa được cứu chuộc chúng ta than thở chúng ta tranh đấu chúng ta làm tất cả mọi điều để thỏa mãn cái thân xác để đáp ứng nhu cầu cho nó nếu không thì là chết nhưng anh em ạ à, hãy mừng đi khi Chúa Giêsu trở lại chúng ta chấm hết cuộc đời than thở đó Amen. chúng ta sẽ có thân thể mới chúng ta sẽ có thân thể mà bay lượn trong không trung chúng ta sẽ có thân thể đi qua tường không có thời gian không gian chúng ta có thân thể chiếu sáng vinh hiển chúng ta có thân thể không còn hư nát nữa như chính Chúa Giêsu đó là điều mà tôi và bạn chị em cần phải trong đời hoặc là trong sách Philip chương 3 câu 21 Chúa chép rất rõ Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mặt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển của Ngài y theo quyền phép ngài có để phục vụ mình. nhận ra là chúa sẽ đưa ra khi chúa trở lại chúa sẽ biến hóa khi chúa trở lại tự động chúng ta sẽ biến hóa hoặc là dân sứ đồ dân chép trong dân nhất chương 3 câu 2 hỏi anh em rất yêu dấu chính lúc này chúng ta là con cái đức chúa trời còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ chúng ta biết rằng khi ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như ngài vì sẽ thấy ngài như con ta thật đó là hy vọng của chúng ta sự biến hóa thân thể sau khi đó rồi thì tất cả chúng ta được cất lên không trung gặp Chúa và với Chúa ta anh chị em ạ đây phải là điều mà chúng ta trông đợi có người hỏi rằng thế thì thời điểm nào thời điểm nào Chúa sẽ trở lại kinh thánh chép không biết kinh thánh chép Chúa sẽ trở lại như kẻ trộm trong đêm khuya tối nay có thể đến mai có thể đến không ạ à? cho nên Chúa Giêsu khuyên chúng ta trong Matthew chương 24 rằng vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình đến phải tỉnh thức nói đây cũng để nhắc nhở chúng ta nếu có ai đó giảng chan chen rằng là ngày nọ ngày nọ Chúa sẽ trở lại nếu cái ai đó giảng cho anh em là năm 2037 là năm chấm hết hội thánh sẽ được cất lên, đừng tin bởi vì tiên tri giả bây giờ nhiều lắm mẹ nhé tiên tri giả nhiều lắm ở Hàn Quốc ở Mỹ người ta giảng như cái đó và người ta nói rằng tối nay là chấm hết rồi cho nên tất cả phải lên núi chờ và muốn cho nó nhanh thì nhào đầu xuống tự sát hết đi <laughs> lên trời cho nhanh và chết cả đám luôn còn có những cái giáo lý họ giảng tất cả chấm hết rồi bây giờ chuẩn bị tặng thế mua mì tôm mua tất cả mọi thứ vào trong hang núi chờ lấy hòn đá lắp cửa hang lại chờ họ chẳng thấy đâu chết đói hết trong đó và rất là nhiều những cái tôn giáo khác nhau giả mạo khác nhau nó sẽ giảng cho anh em để lừa dối chúng ta nhưng kinh thánh chép rằng không ai biết được ngày giờ Chúa trở lại không ai cho nên đừng có tin bất cứ một người nào và đứng lên nói rằng tôi vừa thấy Chúa hiện ra và tôi bảo với tôi rằng mai ngày đấy đừng tin cái đó là Chúa nào hiện cho Satan hiện rồi đúng Satan giả mạo hiện ra không tin đừng tin chỉ tin những gì kinh thánh nói mà thôi anh em cho nên đừng để mắc lừa đó và Chúa khuyên chúng ta Chúa nói rằng chính anh em biết rõ ngày đó biết rõ như thế nào ngài sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm ngài sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm và ngài đến rất bất ngờ ngài đến rất bất ngờ nếu anh chị em mình đọc trong Matthew chương 24 câu 37 và 9 sẽ thấy Chúa nói sao cái thời của ông Noe như thế nào thì ngày Chúa trở lại giống y thế ông Noe ơi ông bỏ 100 năm để ông đóng chiếc tàu không, dài 50 hình như là 50 thước cao 30 thước rộng 20 thước ông đóng chiếc tàu đó và một trong lúc ông đóng ông đi nói với mọi người mọi người ơi chúng tôi sẽ có nước lụt xuống chết hết thế giới này sẽ có nước lụt đến và mọi người chết hết cho nên chuẩn bị đi ai tin tôi thì đóng một chiếc tàu giống như tôi nè đến đây tôi chỉ cho rồi gia đình dòng họ làm sống thành phố nó chui vào tàu ông bỏ 100 năm đóng tàu và vừa đóng tàu vừa đi giảng vừa đóng tàu vừa giảng mọi người bảo sao chết mọi người cười ông này thần kinh rồi cả trăm năm nay đã thấy giọt mưa nào đâu mà ông bảo là mưa cả trăm năm nay mặt trời vẫn đến ánh sáng vẫn chiếu sáng cây cỏ vẫn yên bình mưa đâu mà ông bảo là sẽ mưa ông nói cái chuyện gì chuyện thân thọ anh anh chị em mình thấy bức tranh đó giống như ngày hôm nay mình đi giảng phúc âm không mình đến với một người mình giảng với người ta mình nói anh ơi chị ơi hãy tin Chúa Giêsu đi để được sống đời đời nếu không linh hồn anh em sẽ xuống âm phủ sẽ xuống địa ngục Chúa Giêsu sẽ trở lại để đón xét thế giới này người ta nói họ ông thực tế anh thấy đi ông đừng có sống trên mây phải không họ sẽ nói mình thần kinh họ sẽ nói mình không thực tế họ sẽ nói mình đi theo tôn giáo họ sẽ nói mình thế này thế nọ nhưng mà rồi Chúa Giêsu nói sao ạ cái ngày mà con người trở lại cũng ý như vậy ý như cái ngày mà thầy Noe đi giảng đạo ý như cái ngày mà người ta không ngờ đến tự động ở đâu nước lượt bọc xuống và chết sẽ ra không còn người nào, anh chị em ơi người ta cứ chăm lo đời này đi rồi một ngày người ta thấy máy bay lao từ trên không trung xuống một ngày người ta thấy xe cộ tự như ủi vào nhà mình một ngày người ta thấy tất cả thế giới này rối loạn một ngày người ta sẽ thấy lửa khói bốc lên khắp mọi nơi đó là ngày chúa trở lại đó nhưng hãy cảm ơn chúa đi lửa khói đó chỉ đốt cháy thế giới này thôi còn anh chị em mình đã được cất lên không trung rồi amen đó là niềm hy vọng của chúng ta đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta phải sẵn sàng cho điều đó chúng ta phải sống sẵn sàng để chờ đợi điều đó cho nên cái hiện tượng này nó sẽ xảy ra đến toàn thế giới chứ không phải chỉ một vùng nào tại sao tôi biết điều đó anh em đọc kinh thánh đó, nhiều khi không để ý nhưng khi mà mình đọc kinh thánh mà mình để ý mình thấy rất là thú vị à, Chúa Giêsu nói như thế này nha lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng một người được đem đi còn một người bị để lại à, anh em thấy mà hai người nam đang cày ruộng ở trong đồng ruộng nhưng mà một người bị mất còn một người thì vẫn tiếp tục cày rồi sao Chúa nói sao đó là Matthew chương 24 còn trong Luca chương 17 thì Chúa chép là câu 34 ta phán cùng các ngươi trong đền đó hai người nằm chung giường một người được rước đi một người thì để lại ý tôi muốn nói điều gì người mà làm ruộng thì làm ban ngày hay làm ban đêm người mà ngủ ngủ ban ngày ban đêm vậy thì chúa trở lại cả trái đất có phải trái đất chúng ta hiện nay mình là ban ngày phía bên kia là ban đêm không mình là ban ngày nhưng mà ở nước mỹ bây giờ đang ban đêm châu phi đang ban đêm cho nên ở châu phi đang ngủ thì hai người một người cất một người ở còn ở mình đang cày ruộng thì một người bỏ lại người đây lời của chúa rất chính xác chúa đến toàn cầu chúa đến không phải chỉ nước việt nam chúa đến không phải chỉ nửa đất cầu này chúa đến cả trái đất này luôn một bên ban đêm một đêm ban ngày nhưng người nào là người sẵn sàng người đã được hướng định bất kể là lúc đang ngủ hay đang thức anh em thấy được ai ngồi không có người nói xin chúa ơi lỡ con đang ngủ thì sao chúa? <laughs> nhưng mà yên tâm khi chúa đến dù anh em đang ngủ cũng được rước đây nếu anh em là người tại sao cho nên đọc cái chuyện cày ruộng này là tôi thấy nó nó hơi thôi chắc là mình đang cày ruộng phải cày ruộng chứ còn đọc xuống câu này tự nhiên tôi thấy được an ủi cảm ơn chúa nếu con đang ngủ say thì vẫn được lúc đi nếu con được tại sao cho nên yên tâm đây nha anh chị em đừng có lo về chuyện mình đang thức hay đang ngủ nếu tôi không nói rõ điều này biết đâu có anh chị em nào đã về và thôi giờ mình thức suốt lên nghĩ đâu thầy cặn không ạ cho nên lời của chúa cực kỳ đúng được khách lệ được khách lệ kinh thánh chép chúng ta phải sẵn sàng chúng ta phải sẵn sàng chờ đợi giây phút đó cho nên lời chia sẻ của tôi ngày hôm nay là gì nhé chúa chúng ta rất tốt ngài đến để cứu chúng ta ngài đến để ban cho chúng ta tất cả mọi điều để sống một đời tin kính trên đất này không thiếu gì cả nhưng nhưng mục đích của ngài là muốn rước được chúng ta về nhà mục đích của ngài không phải là chỉ thấy muốn chữa lành thân thể anh em rồi anh em bị bỏ lại dưới đất này anh em thử nghĩ đi nếu thân thể mình hôm nay được chữa lành bệnh rồi khi chúa quay trở lại mình bị bỏ dưới đất này thì chữa lành để làm cái gì nếu ngày hôm nay chúa đến đủ quỷ cho anh chị em Để anh em được sống tự do Để anh em được thanh thản Để anh em tiếp tục sống theo ý riêng của mình Để rồi ngày chúa quay trở lại Anh em bị bỏ lại Thì đủ quỹ cả anh chị Cho nên tôi muốn nhắc nhở tất cả anh chị em chúng ta rằng Cái điều mà chúa muốn làm cho tất cả chúng ta Cái điều chúa trông đợi trong tất cả đời sống chúng ta Đó là khi Ngài trở lại Ngài thấy đức tin anh em khi Ngài trở lại Ngài thấy đời sống tâm linh anh em là sẵn sàng để được cất lên đừng mãi mê về đời này cho nên trong cô lô xe cũng có nói hãy tìm các sự trên trời là nơi anh em ngồi với đấng Christ bởi vì anh em đã chết với thế gian rồi một cái người đã chết rồi thì không còn ham muốn nữa một người chết rồi thì không còn muốn mọi tình tà dâm trộm cướp gian dối nữa một người chết rồi thì không còn giận dữ đánh chém thù hận nữa một người chết rồi thì chẳng biết gì cả chúa muốn chúng ta hãy chết với những điều ác của thế giới này nhưng sống cho những điều tốt đẹp của chúa giêsu amen sống cho những điều mà chúng ta đang trong đó bởi vậy để kết lời giảng buổi chiều hôm nay buổi sáng hôm nay tôi đọc cho anh chị nghe câu kinh thánh mà Chúa Giêsu bởi thánh độ của ngài viết ra nhưng hỏi anh em anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên nỗi ngày đó cũng thành lần cho anh em như kẻ trộm à, anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày chúng ta không phải thuộc về ban đêm cũng không phải thuộc về sự mờ tối vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác nhưng phải tỉnh thức và dậy dỗ vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm kẻ say thì say ban đêm nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy dậy dỗ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm bảo trụ vì đức chúa trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ nhưng định cho chúng ta được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu. Anh đã thấy. Sứ đồ Phaolô khuyên rằng chúng ta phải tỉnh thức, sống dè dữ, tiếp độ, Đừng bao giờ bị lôi cuốn vào thế giới này. Thế giới này vô tâm thế giới này đầy cạm bẫy thế giới này đầy dẫy những điều khiến cho tâm linh của anh chị em bị xa xuống khiến cho đời sống con người bề trong của chúng ta mất tỉnh thức rồi chúng ta phạm tội rồi chúng ta xa lìa ơn cứu rỗi của ngài để rồi ma quỷ đến nó bắt lấy linh hồn chúng ta và nó khiến chúng ta làm theo ý nó nghĩa là nó khiến chúng ta ở nơi tối tăm trong khi ánh sáng thì mình không bước vào mà bước vào sự tối tăm trong khi Chúa bảo mình tỉnh thức thì mình cứ ngủ gật ngủ gà ở trong thuộc linh và anh chị em ơi nếu chúng ta sống trong tình trạng đó liệu con Đức Chúa Trời kêu một tiếng trên không trung mình có nghe được không tôi nghĩ rằng sẽ không nghe được và cơ hội đã tuột mất cơ hội đời đời đã tuột mất cơ hội tột quốc có nghĩa là sao có nghĩa là anh chị em phải ở lại để hưởng 7 năm đại nạn ở trên đất này trước khi Chúa Giêsu tại lâm và 7 năm đại nạn này anh chị em đọc trong kinh thánh sẽ biết người ta muốn chết mà chết không được người ta nói rằng đá ơi hãy đổ lên đầu tôi để tôi chết đi không chết chưa có cái khổ nào khổ trong bằng 7 năm này bởi vì ma quỷ lúc đó nó có quyền để hành hạ tất cả mọi người ma quỷ lộng hành ma quỷ dạy chết ma quỷ đang biết thời kỳ cuối của nó và nó khiến cho thế giới này đảo điên đảo điên anh chị em ạ chúa yêu chúng ta cho nên chúa đã trở lại để cứu chúng ta trước bảy năm tai nạn anh chị đã thấy điều đó không đó là tình yêu đời đời của ngài đó là sự nhân từ vĩnh cửu của ngài đó là lòng thương xót không tả được bằng bút về ngày yêu bản thân cho nên hỏi anh chị em à hãy tỉnh thức tôi vẫn phải nhắc lại như phi rơ đã nhắc đời này là một quán trọ chúng ta đang hành hương về cõi đời đó chúng ta đang đi tìm quê hương thật của chúng ta nơi đó chúng ta có Chúa Giêsu nơi đó chúng ta có Đức Chúa Trời nơi đó chúng ta không còn phải chịu nhiều đau đớn nữa không bất cứ một điều gì nữa chúng ta hãy hướng lòng mình về điều đó amen chứ cho nên dù khi đang ở trên đất này anh em có một chút hòn nạn, có một chút đau đớn trong thân thể có một chút gì đó đang cảm thấy không hài lòng thầy hãy nở nụ cười đi cảm ơn ngài tất cả đau đớn của con rồi sẽ qua tất cả những gì trên đất này chỉ là tạm thôi nhưng cõi đời đời của con là hạnh phúc vô biên cõi đời đời của con là bình an vui mừng mãi mãi amen chứ cho nên khi mình nhìn vào điều đó thì sứ đồ nói rằng những hòn nạn tạm và nhẹ tôi coi như không chẳng cái gì xảy ra cho nên tôi rất lấy lòng buồn khi có một vài con cái chúa gặp một chút hòn nạn đã đòi bỏ chúa gặp một chút đau đớn là thôi bỏ chúa cho rồi kiểu này không ổn đi theo chúa khổ quá không ạ à? trong khi Satan là kẻ gây lên điều đó không bỏ nó mà đòi bỏ Chúa là điều rất lạ luôn anh em nghĩ đi à, hòn nạn xảy đến là do Satan làm ra đáng lý em nói tao phải bỏ mày Satan nhất định hôm nay tao quyết định bỏ mày chúng mắt mới đòi bỏ Chúa nhưng mà Satan đã lừa sao cứ hòn nạn đòi bỏ Chúa công nhận cái thằng đó lừa giỏi rồi tao à lừa tâm trí con người cho nên là anh em thay cho lời kết Chúng ta hãy nghĩ về điều tốt lành của Chúa Chúng ta đang đợi Chúa trở lại Để rước chúng ta về với Ngài Chưa thấy không Chúa Giêsu phải lòng Anh chị em mình Sẽ được đông cai trị với Chúa Giêsu Cho nên hôm nay Nếu Chúa ban cho anh chị em ba ta lân Hãy làm lợi ra Nếu Chúa ban cho anh chị em năm ta lân hãy làm lời ra đừng đợi khi Chúa đến nói Chúa ngày ban cho con một ta lân cùng trông dưới đất bây giờ giờ thế này chúng ta sẽ chẳng có phần thưởng nào cả sống trong cõi đời đời chúng ta phải trông đợi phần thưởng sứ đồ Phaolô ông nói ông chiến đấu cả đời là bởi vì mão triều thiên vinh hiển của ông đã được danh sạch ông chạy có mục đích ông hầu việc chúa có mục đích không phải ông chạy bơ vơ phải ông đánh gió tại sao hôm nay tôi hầu việc chúa tại sao hôm nay tôi phải cầu nguyện tôi phải đọc kinh thánh tôi phải giảng lời ngài tôi phải chăm sóc tôi phải cầu nguyện cho mọi người tại sao anh em phải đi giảng phúc âm tại sao anh em phải dâng hiến tiền bạc tại sao anh em phải đi ờ, chăm sóc hội thánh tại sao anh em phải đi lâu ghế nhà thờ tại sao anh em phải đi đóng rước người nọ đóng rước người kia vào cõi đời đời anh em làm chỉ để làm thôi sao không làm vì phòng thương trên thiên đàng cứ phải nói thẳng nói thật là như vậy không ai cho không ai cái gì cả đúng anh em phải hầu với Chúa phải có mục đích cho nên khi chúng ta biết mình làm vì cái gì thì chúng ta không có làm bằng ông cách chúng ta không nói sao Chúa ơi con làm mà cái thằng kia nó không lâu bắt còn lâu xuống nhường phần thưởng cho anh em đấy làm đấy có không thương không được còn ai không làm ráng chịu và lên trên đó là chỉ trọng lóc thôi chẳng có cái gì cả à, cho nên chúng ta làm bởi vì chúng ta trông đợi phần thưởng từ Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại và đem phần thưởng của Ngài theo Và xin nhớ rằng chúng ta sẽ đồng cai trị với Chúa Chúa chúng ta thật sự nhân từ nhân từ Và tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa còn sống và đi lại trong hội thánh Chúa tiếp tục làm công tác của Ngài là công tác cứu rỗi linh hồn Cho nên anh em nếu có cơ hội hãy chia sẻ phúc âm cho người nào chưa biết Chúa trong sách đa nhân chương 12 người nào mà đem nhiều người về với sự công chính sẽ cháy sáng mãi như ngôi sao trên bầu cung chiếu sáng đời đời mãi mãi cho nên Chúa Giêsu đặc biệt để ý đến những người nào mà đưa nhiều linh hồn trở lại đó là nhiệm vụ cực kỳ cấp bách cực kỳ cần thiết cực kỳ đầu tư rất nhiều trong thời đại ân điển này trước khi Chúa Giêsu về trời ngài cũng bảo các môn đồ làm việc đó hãy giảng phúc âm hãy nói tiếng lành vì tiếng lành là quyền phép để cứu mọi kẻ tin chồng mình vợ mình cha mình mẹ mình người thân của mình chắc chắn họ cũng cần được cất lại chứ không lẽ bỏ lại cho nên anh chị em sứ điệp hôm nay tôi khích lệ tất cả chúng ta hãy sống toàn bộ thời giờ của mình cho mục đích của vương quốc đức trời đó là sức mạnh của hội thánh đó là sức mạnh của dân tộc đó là sức mạnh của gia đình mà cũng là cái điều mà Chúa Giêsu mình mong đợi hàng anh chị cảm ơn Chúa vì điều đó cảm ơn Chúa tôi nghĩ rằng Chúa sẽ đặt những điều đó vào lòng anh em hôm nay điều đó là điều gì tất cả anh em mình phải sống và trong đợi sự trở lại Chúa Giêsu. Tôi cũng vậy, mỗi ngày tôi sẽ nói Chúa hãy trở lại, hãy trở lại để chúng con được vui hưởng còn đời đó. Vì Ngài quá nhân từ nên Ngài đã tiếp rước chúng con trước khi Ngài tay lầm để đón xét thế giới này. Tôi thường cầu nguyện Chúa Ngài đã không để cho chúng con phải đau đớn trong những hòn nặng của thế gian này Ngài không liệt chúng con vào những kẻ phải đứng hầu tòa họ trước tòa án của Ngài. Thật ra chúng con không tốt hơn người khác, nhưng chúng con được Ngài yêu thương. Chúng con được Ngài chọn lựa. Chúng con được Ngài bày tỏ lòng nhân từ và sự thương xót. Có đúng không chị? Mình có tốt hơn người khác đâu. Mà sao lại mình được hưởng ân điển? Mà sao mình lại hưởng được tình yêu? Sao mình lại hưởng được sự nhân từ? Sao Chúa lại chữa lành cho mình? Sao Chúa lại ban ơn cho mình? Tất cả những câu hỏi tại sao đó không một lời giải thích nào giải thích được chỉ có một nói một từ thôi đó là bởi vì Chúa yêu chúng ta vô điều kiện Chúa yêu tôi vô điều kiện Chúa yêu ông bà vô điều kiện hôm nay Chúa chữa lành cho anh chị em cũng vô điều kiện luôn nhưng anh chị em nên nhớ một điều là mục đích Chúa chữa lành cho chúng ta là để chúng ta phục vụ vương quốc của Đức Chúa Trời không phải ngày chữa lành thân thể chúng ta để rồi chúng ta sống theo ý riêng của mình vô nghĩa vô nghĩa ân điển của Chúa là để dạy chúng ta sống một đời sống tin kính ai tin kính tin kính cho nên tất cả anh em mình hãy sẵn sàng cho điều đó sẵn sàng cho điều đó hãy suy nghĩ trong tâm lòng của hứa nguyện với Chúa rằng Chúa ơi hãy giúp con sẵn sàng hãy giúp con sẵn sàng khi tiếng kêu của Ngài đến hãy giúp con sẵn sàng để khi Ngài gọi lòng của con biết rằng Ngài đang gọi con Ngài đang gọi điều đó là cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng anh rất là quan trọng rất là quan trọng cho nên xin Chúa sứ điệp ngày hôm nay chạm đến tấm lòng của tất cả chúng ta chúng ta nói nhiều về quyền năng chúng ta nói nhiều về đức thánh linh chúng ta nói nhiều về sự chữa lành chúng ta nói rất nhiều điều nhưng thật sự điều cốt lõi của sự cứu chuộc chúng ta là ngay chúng ta trở về với Chúa Giêsu Amen thật là ngay chúng ta trở về chúng ta sẽ biết ngay ở đó cảm ơn Hallelujah và cũng như vậy tôi biết rằng tất cả những nan đề của anh em ngày hôm nay ngồi đây bởi lòng nhân từ có điều kiện của Chúa Chúa sẽ trở lại nên chị em nào có những tờ giấy đó chúng ta hãy đưa ra lần trước chú đến và Ngài làm những điều gì kỳ trên đời chúng ta dạ. cảm ơn chú anh em hãy sẵn sàng những tờ giấy đó tôi biết rằng Chúa là đấng đầy dạy sự nhân từ yeah. yeah, yeah. cho nên thưa anh chị em món quà cứu rỗi để dành sẵn cho chúng ta tất cả hội thánh mình cứ ngồi yên một chỗ chúng ta vẫn luôn luôn ở trong trạng thái thờ phượng này thần của Chúa đang ở đây và anh em biết rằng Chúa chữa lành cho anh em để rồi anh em sống một đời sống tin đức chờ đợi Chúa Giêsu trở lại đón rước mình trở lại trước khi chúng tôi cầu nguyện cho những anh em đang thấy đẹp một lần nữa tôi kêu gọi họ đây có anh chị em nào ông bà nào mà chưa bao giờ mình nói rằng là Chúa Giêsu hãy cứu lấy linh hồn con nghĩa là anh em chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu như là một đấng cứu chuộc đời sống mình <coughs> tôi kêu gọi tất cả những anh chị em đó hôm nay hãy dâng linh hồn mình để Chúa Giêsu nổi trị phong thưởng dành cho anh chị em sự cứu chuộc dành cho anh chị em sự sống đời đời dành cho anh chị em và cuộc đời của anh chị em tràn đầy hy vọng anh chị em không chết mất trong cuộc đời ngắn ngủi này nhưng sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời nơi mọi bên này. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.